thánh thơ từ thiên đình bài số 97 tâm trắc ẩn của chư Phật

con ơi chúng ta bất lực mất rồi bởi không ngăn được nghiệp lực của người thời mong con hãy chuẩn bị cho mình một nơi trú ẩn trong sự chở che từ các chư Phật đó nơi an toàn bậc nhất đó con hỡi ôi nhân loại ta không cứu được nhân loại nữa rồi bởi vì hết thảy đã quá đồi bại đã quá suy đồi đạo đức không còn giá trị trong đời tình thương không không còn ở trong trái tim than ôi đau lòng than ôi đau lòng rồi ngày mai đây còn xa đâu chiến tranh hủy diệt tật mỏi chúng sanh ta không cứu nổi nhân loại nữa rồi qua bao thập kỷ qua bao niên đại qua bao kiếp đời không người tình ngộ ngày càng lún sâu vào nơi tội lỗi hà hiếp dân lành hành tội lẫn nhau lừa lọc kiếm chắc tất cả chỉ vì lòng tham vô đáy của người thế gian văn minh vật chất như là ma túy tàn phá con người tàn phá tâm linh tàn phá đạo hạnh ta đã kiệt sức trước những thói hư trước những đen bạc của toàn nhân loại ta đã nhìn thấy chấm đen khổng lồ như là hố sâu chưa đầy tội lỗi trốn sống hết thảy con người thế gian con ơi chiến tranh của bom nguyên tử không đáng sợ bằng chiến tranh đấu đá giữa người với người tâm địa nhỏ nhói đó chính là những hạt bom nguyên tử ngay ở tâm con chờ ngày phạt nổ loài người đâu hiểu họ sợ chín chắn thế giới thứ ba hạt nhân nguyên tử nhưng đó chỉ là hủy diệt bên ngoài phá hủy bên trong còn lớn hơn vạn ngàn lần nguyên tử có ai hiểu rõ được lời trên không ta nói hôm nay là tâm chắc ẩn của các chư Phật, chư vị Bồ Tát cho khắp chúng sanh trên quả địa cầu. Thượng đế sanh ra nhân loại loài người mà người sao nở ngoảnh mặt bước đi như con bật hiểu thượng đế đã dành muôn vàn tình thương cho toàn nhân loại không khí để thở trái ngọt để ăn hoa tươi thưởng thức âm nhạc thư giãn để mọi tầng lớp đà đều được hưởng những điều quý nhất thượng đế có thể bán cho con người những con người đã quay mặt làm ngơ hủy hoại không khí hủy hoại cỏ cây hủy hoại động vật cho một nhu cầu duy nhất phục vụ tham dục cá nhân con người không hiểu thân xác của mình mà thượng đế ban để người học hỏi tiến hóa linh hồn nhưng mà hỡi ôi đạo đức suy tàn làm sao chư phật có thể cứu vãn một bông hoa héo làm sao để chúng xanh tươi trở lại ta thương con người giờ đây phải gánh nghiệp của chính mình con ơi có thể đây lần sau cuối ta cho nhân loại biết đến cơ trời ngày mai sẽ là ngày của chiến tranh đói khổ nạn tai cháy nổ liên tiếp trên khắp toàn cầu con nào mong cầu cho mình thoát nạn thì chỉ một điều khẩn thiết cầu nguyện xin được trở che nhất tâm bật loạn hoạn nạn sẽ qua ta nói hôm nay là tâm trắc ẩn của các chư Phật mong con truyền trao hết thảy chúng sanh thấm sâu hiểu rõ chào con